Các con thấy đây chính là một phép nhân. A nhân B cũng được gọi là tích. Và kết quả C này là kết quả của phép nhân cũng được gọi là tích thế các con ạ. Như vậy, phép nhân thì tích gồm có tích của A nhân với B. Và C cũng được gọi là tích vì nó là kết quả của phép tính nhân. Thành phần của phép nhân này thì gồm có A là thừa số, B là thừa số và C là tích. Nếu ta ghi cả A nhân với B, ta cũng gọi đấy là một tích. Các con nhớ chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu những tính chất cơ bản của phép nhân. Phép nhân, các số tự nhiên, số thập phân, phân số đều có các tính chất sau. Đó là tính chất giao hoán. Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Tính chất kết hợp ta có thể kết hợp tích của thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai với thừa số thứ ba hoặc kết hợp thừa số thứ nhất với tích của thừa số thứ hai và số thừa số thứ ba hoặc là ta có thể kết hợp tích của thừa số thứ nhất với thừa số thứ ba rồi đem nhân với thừa số thứ hai cũng được phép nhân còn có tính chất cơ bản nữa, đó là nhân một tổng với một số. Khi nhân một tổng với một số thì ta lấy lần lượt số đó nhân với từng thừa số trong tổng rồi cộng lại. Như vậy ta lấy thừa số thứ nhất nhân với số đó, rồi lấy thừa số thứ hai nhân với số đó. Được bao nhiêu ta cộng lại. Ngoài tính chất một tổng nhân với một số thì còn một hiệu nhân với một số